đất Trịnh Hoài Đức, phường 11, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Đông Nam, đất cách chợ Đà Lạt 8 km, khu vực tập trung nhiều biệt thự, view thoáng, thích hợp nghỉ dưỡng, xây dựng homestay, villa, giá 7 tỷ 850 đất Nguyễn Hoàng, phường 7, diện tích 893m2, có 250m2 xây dựng, sổ riêng, đường ô tô, hướng Tây, đất cách chợ Đà Lạt 5km, kế bên ký túc xá sinh viên Đà Lạt, khu dân cư đông đúc, view thoáng, giá 12,5 tỷ.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 Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo